Báo cáo tổng kết đánh giá công tác đầu tư xây dựng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện được công ty điện lực Hưng Yên coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng công ty giao. Năm 2020, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của tổng công ty, các lãnh đạo công ty và sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ, nhân viên làm công tác đầu tư xây dựng, công ty Điện lực Hưng Yên vinh dự được tổng công ty trao thưởng giải nhất về công tác đầu tư xây dựng. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng năm 2020. Một lớn, khối lượng thực hiện. Trong năm 2020, công ty Điện lực Hưng Yên triển khai 66 công trình với tổng mức đầu tư 763 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2019. 39 dự án với tổng mức đầu tư là 475 tỷ đồng với quy mô đóng điện đưa vào vận hành 84,09 km đường dây trung thế, 13,38 km đường dây cáp ngầm, 210 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 52.280 kVA, 49,86 km đường dây 0,4 kV, cải tạo 46,48 km đường dây trung thế, 150,47 km đường dây 0,4 kV, lắp đặt đưa vào vận hành tụ bù với công suất 9.000 KVAR cho lưới điện trung thế, 39 bộ recloser, 23 bộ LBS, thay thế 143 tủ điện hạ thế, 16 tủ điện trung thế, thay thế máy biến áp T2, trạm biến áp 110 kV Phú Cao. Hoàn thành hai dự án kiến trúc, xây dựng hiện trường thực hành và kho chứa vật tư thiết bị năm 2020, cải tạo lắp đặt bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy, ba dự án mua sắm, mua sắm thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành, mua sắm ô tô, mua sắm flycam phục vụ, 3 dự án viễn thông công nghệ thông tin. Khối lượng dự án quyết toán hoàn thành 38 trên 27 dự án, đạt 140% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Giá trị giải ngân vốn thực hiện là 430 trên 432 tỷ, đạt 99,5% kế hoạch vốn Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, tăng 128% so với năm 2019. Công tác đấu thầu và tối ưu hóa chi phí năm 2020, công ty hoàn thành tốt, vượt 7 trên 7 chỉ tiêu tối ưu hóa của tổng công ty, Nhờ đó, hiệu quả đầu tư các dự án đã được phát huy tối đa, khắc phục được tình trạng quá tải trong mùa hè nắng nóng, đáp ứng đủ điện, đảm bảo chất lượng cho sự tăng trưởng phụ tải, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Cụ thể, tổn thất điện năng thực hiện 3,46%, thấp hơn 0,39% so với kế hoạch Tổng công ty giao 3,85% và giảm 0,49% so với năm 2019, đạt 9 trên 9 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện thi công hoàn thành vượt tiến độ các dự án chống quá tải, đa chia, đa nối, xuất tuyến 24 kV Minh Đức, cấp điện cho các doanh nghiệp khu công nghiệp Diệt Mai Phú Nối, khu công nghiệp Minh Quang, từ đó góp phần nâng cao chất lượng điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm chỉ số sai đi, sai phi, tăng sản lượng điện thương phẩm, khoanh vùng sự cố giúp sớm tìm ra điểm sự cố, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn đối với người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng các giải pháp tự động hóa trong lưới điện. Việc triển khai thực hiện dự án đa chia đa nối kết hợp với việc xây dựng các tuyến cáp quang và cấu hình cơ sở dữ liệu để kết nối các recloser về hệ thống SCADA tại trung tâm điều khiển xa phục vụ triển khai DMS mạch vòng lưới điện trung áp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh áp dụng các giải pháp tự động hóa vận hành lưới điện phân phối. Hai lớn, một số kết quả đầu tư xây dựng nổi bật trong năm 2020. Một nhỏ, tổ chức triển khai và đóng điện vượt tiến độ 210 trạm biến áp phân phối các dự án chống quá tải năm 2020 và chống quá tải bổ sung năm 2020, xây dựng mới và đóng điện 7 suất tuyến sau các trạm biến áp 110 kV Minh Đức, Khói Châu, Tân Quang, Lạc Đạo. Cải tạo nâng cao năng lực truyền tải 6 suất tuyến, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định cho các khu công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hai nhỏ, hoàn thành các dự án công nghệ thông tin và viễn thông, Phần mềm KPI kết nối Recloser đến trung tâm điều khiển xa, chia sẻ dữ liệu từ trung tâm điều khiển xa về các đơn vị cấp 4, xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ DMS mạch vòng lưới điện, góp phần chuyển đổi số và tự động hóa lưới điện. Ba nhỏ, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm hành lang lưới cao áp, đặc biệt khu vực huyện Khoái Châu, Văn Lâm, khắc phục triệt để các tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại các trạm biến áp 110 kV và các trụ sở điều hành theo yêu cầu của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. bốn nhỏ, xây dựng hiện trường thực hành đào tạo, tại trạm biến áp trung gian đìa đáp ứng nhu cầu đào tạo vận hành thiết bị tủ trung thế, máy cắt, rơ le kỹ thuật số, hệ thống tủ nạp cho cán bộ kỹ thuật, công nhân đội cao thế và công nhân kỹ thuật của công ty, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị khởi công xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực thành phố Hưng Yên quy mô 7 tầng, hứa hẹn tạo điểm nhấn về kiến trúc và nâng cao vị thế ngành tại địa phương. Năm nhỏ, tiến độ giải ngân, quyết toán và công nợ xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng vượt kế hoạch tổng công ty giao. Sáu nhỏ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, công ty đã phối hợp tốt và chặt chẽ với các ủy ban nhân dân các cấp, sở ban ngành, các ban quản lý dự án của tổng công ty trong công tác lập quy hoạch, sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thi công, phối hợp với ban quản lý dự án lưới điện hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV bãi sậy và Như Quỳnh. Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, thuê đất dự án đường ra vào trạm cắt phố nối. bảy nhỏ, trong công tác đào tạo, toàn bộ cán bộ công nhân viên tham gia công tác đầu tư xây dựng đều được Bộ Xây dựng đào tạo cấp chứng chỉ định giá, quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tám nhỏ, năm 2020, công ty được Tổng công ty trao giải nhất trong công tác đầu tư xây dựng. Tháng 11 năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Bắc thưởng đột xuất hoàn thành vượt tiến độ dự án đa chia đa nối. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại ở một số khâu như B lớn, một số tồn tại hạn chế. Công tác khảo sát thỏa thuận tuyến với các sở ban ngành địa phương còn chưa chặt chẽ, chưa nắm bắt được các quy hoạch giao thông thủy lợi dân cư, dẫn đến không có số liệu chính xác để đưa ra mặt bằng, hướng tuyến, các giải pháp kỹ thuật hợp lý, do đó khi thi công phải điều chỉnh tuyến làm chậm tiến độ dự án. Công tác giải phóng mặt bằng còn một số đơn vị người đứng đầu chưa quan tâm tiếp cận với lãnh đạo địa phương, tuyên truyền vận động người dân nên tiến độ giải phóng bị chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Khi triển khai thi công, nhiều nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị không đúng hồ sơ dự thầu và biện pháp tổ chức thi công dẫn đến trả lời muộn. Phát sinh ngày cắt điện như dự án cải tạo đường dây 22 kV giai phạm như Quỳnh, lộ 478,479 gạch ngang E28.5 và đường dây 35 kV nhánh bơm Tam Đô, lộ 376 gạch ngang E28.2. Một số vật tư thiết bị nhỏ lẻ kiểm soát chưa tốt như đầu cốt, gíp, dẫn đến khi vận hành xảy ra sự cố như dự án lắp đặt Recloser năm 2020. C lớn, mục tiêu giải pháp thực hiện. Một lớn, mục tiêu. Một nhỏ, tiếp tục triển khai xây dựng mới và cải tạo các dự án trung hạ thế, lưới điện thông minh, áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, phát triển lưới điện nhằm cung cấp điện an toàn ổn định liên tục cho các phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Tổng mức giá trị đầu tư năm 2021 lớn hơn năm 2020. Hai nhỏ, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu, đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi. Ba nhỏ, đảm bảo hoàn thành tiến độ các dự án, đóng điện, san tải, đưa vào vận hành 103 trạm biến áp thuộc các dự án chống quá tải năm 2021, xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 triển khai thi công mở rộng nhà điều hành sản xuất điện lực Mỹ Hào xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2021, nhà điều hành điện lực thành phố xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phối hợp tốt với các ban quản lý dự án của tổng công ty đóng điện đưa vào vận hành các dự án 110 kV, đường dây và trạm biến áp 110 kV phố nối, đường dây và trạm biến áp 110 kV Như Quỳnh, đường dây và trạm biến áp 110 kV Bãi Sậy, đường dây và trạm biến áp 110 kV Dị Sử, nâng công suất máy biến áp T1 trạm biến áp 110 kV Kim Động, lắp đặt máy biến áp T2 110 kV Tân Quang, đường dây 110 kV 4 mạch sau trạm biến áp 220 kV nối cấp trạm biến áp 500 kV phụ nối. 4 nhỏ, xây dựng và triển khai áp dụng số hóa các bước trong đầu tư xây dựng theo chủ đề năm 2021 của EVN, chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 5 nhỏ, giải ngân đầu tư xây dựng đạt 100%, quyết toán các dự án hoàn thành đạt hoặc vượt kế hoạch, công nợ xây dựng cơ bản luôn thấp hơn kế hoạch giao. Hai lớn, các giải pháp thực hiện có 6 nhóm giải pháp để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng năm 2021 bao gồm một nhỏ, giải pháp về công tác lập kế hoạch, xây dựng nội dung tối ưu hóa chi phí trong lựa chọn danh mục đầu tư xây dựng, bố trí các nguồn vốn thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giám sát đầu tư, trong đó sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các danh mục đầu tư, đưa ra các tiêu chí cụ thể để xem xét. Các điện lực và phòng kỹ thuật lập sẵn phương án đầu tư theo thứ tự ưu tiên của cả năm, chuyển về phòng quản lý đầu tư vào đầu quý 2 của năm trước để tổ chức phê duyệt phương án đầu tư cho kế hoạch năm sau. Hai nhỏ, giải pháp trong công tác lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án, phát huy hơn nữa việc nghiệm thu sản phẩm thiết kế trên thực địa kết hợp với việc đo đạc, cắm mốc trung gian, phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Ba nhỏ, giải pháp trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng – các điện lực cần phối hợp tốt hơn nữa với chính quyền địa phương để tuyên truyền giải thích để các địa phương và người dân hiểu và ủng hộ. Ngoài ra, phòng quản lý đầu tư căn cứ vào các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, chủ động đăng ký được nhu cầu sử dụng đất, đăng ký với Sở Tài nguyên Môi trường, trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt. bốn nhỏ, giải pháp trong công tác triển khai thi công dự án. Khi ký hợp đồng cần gắn trách nhiệm của nhà thầu trong từng bước thi công dự án, đồng thời có chế tài xử lý khi nhà thầu chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng và an toàn trong thi công. Công tác giao nhận mặt bằng công trình phải được tư vấn cắm mốc chi tiết trên thực địa, yêu cầu các nhà thầu xây lắp phải đo đạc và hoàn công tuyến trước khi thi công. Khoảng cách và các vị trí mốc phải được xác định chính xác bằng máy toàn đạc. Năm nhỏ giải pháp trong công tác cập nhật phần mềm quản lý đầu tư theo định hướng của EVN, toàn bộ báo cáo tiến độ vướng mắc trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng sẽ được chiết xuất trên phần mềm Do đó, cán bộ công nhân viên làm công tác đầu tư xây dựng cần thay đổi nhận thức về công tác vận hành phần mềm, thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời mọi thông tin phát sinh của dự án, từng bước thay thế toàn bộ các công cụ chỉ đạo, điều hành, báo cáo lưu trữ truyền thống trước đây. Sáu nhỏ, giải pháp trong công tác quyết toán giải ngân, đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán ngay khi hoàn thành khối lượng theo hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ ngay sau khi nghiệm thu bước 1. Tất cả các hồ sơ thanh quyết toán các dự án yêu cầu nhà thầu lập thành hai bản, phòng quản lý đầu tư lưu giữ một bản, trong trường hợp nhà thầu cố tình làm chậm, không quyết toán dự án, công ty điện lực Hưng Yên sẽ thực hiện việc thanh lý hợp đồng và tự quyết toán dự án bảo đảm tiến độ. Với năm mục tiêu và 6 nhóm giải pháp trên, hội nghị rất mong nhận được các ý kiến đóng góp xây dựng để việc triển khai các giải pháp được đồng bộ, đặc biệt là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2021. Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý theo dõi.